Xin chào tất cả mọi người có mặt ở đây, em là Lương Minh Trang Em là ca sĩ Em cũng có viết nhạc nữa nhưng mà em không dám nhận <laughs> là nhạc sĩ à, Hiện tại thì em cũng có học thêm việc uh, viết kịch bản nữa Là em bao nhiêu tuổi rồi Trang? Dạ, uh, năm nay em um, hai mấy rồi hai mấy tuổi mình không nhớ thôi rồi cũng đã sinh nhật bơi em em sinh năm 94 rồi vinh nè Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây cũng như ờ, quý vị khán giả đang xem đài thì Em là Vinh Râu Em là một diễn viên bản thân cũng là một người uh, viết kịch bản biên kịch đồng thời cũng là chồng của trang <laughs> bao nhiêu tuổi nè bao nhiêu tuổi nè? dạ năm nay em uh, bằng tuổi với trang em cũng 25 26 tuổi thiệt không em nói thiệt không thiệt dạ thiệt em thấy tại vì em lớp 4 em có trang. râu rồi Ở hôm nay sao không để râu cho nó dài nó phúng phính ra em dạ tại em mới đóng vai học sinh á học sinh dạ. hay là phụ huynh dạ đóng vai học không, sinh không chồng em cạo râu nhìn trẻ lắm nhưng à. Ờ. lít vậy á hai đứa gặp nhau gái là tiến xét tình yêu nhau liền không dạ không dạ không đâu cái chuyện tình của các em nó bắt đầu như thế nào ông này không phải gu của em gu ừ. của em là tay dài chân dài đeo mắt kiến nhìn chi thức đặc biệt là không được có râu em rất là ghét râu ờ ông nằm nói đúng ha ghét à. của ờ. nào trời trao của đó hôm đó là hình như Pháp TV có tổ chức casting em thì có lên chơi thì lúc đó thì có gặp nhưng mà cũng không để ý lắm kiểu nhìn nhìn thấy ông này kiểu có dáng dài dê kiểu có râu <laughs> còn trơn à. không hiểu tại sao em mặc định trong đầu ông đây là già dê em cũng không nghĩ là ông trẻ luôn à. mà không hiểu tại sao tự nhiên ông ông này ổng ép facebook em à. rồi ờ, nói chung là lúc đó em đang bị thất tình cái tật con gái kỳ lắm hồi xưa là thất tình hay kiểu kể lể ở trên ờ, facebook xong rồi cái ổng mới nói là ờ um, sao câu chuyện này giống câu chuyện của anh quá này kia ừ. mà em thấy cái đó là một cái bài mà cô gái rất là sến mà nó rất là cơ bản cơ bản ờ. đúng rồi cơ bản luôn trước đó em cũng mới vừa chia tay y chang như trang cãi ở trên facebook luôn là dạng như là người yêu của mình có người thứ ba ừ. đầu tiên lúc mà em gặp trang là em có ưa trang liền không dạ không chị cũng cái buổi casting đó luôn là rõ ràng là ai cũng mặc đồ rất là bình thường bà mặc đồ kim sang tiếng hộp lựu bà gì vô làm gì chui vô chỗ, chỗ ban giám khảo ngồi chơi vậy đó tại lúc đó em đang buồn em chỉ kiếm một chỗ để em đi coi ta em đi chơi thôi à, bây giờ em ứa em nói nhỏ này trời làm màu ở đâu ra lát nữa mới lòi ra nhỏ nó phục vụ ở đây chắc chửi chết luôn á dạ. mà lúc đó em tóc ngắn nữa mà tóc tém luôn á giống như tóc tiên vậy đó dạ. mà ông này thì thích con gái tóc dài không thích ừ. con gái tóc ngắn mà dạ. nhìn em kiểu tomboy lắm kiểu à, à, à. kiểu bút em bị buồn đời hay sao chị à. cái là hai đứa không nào yêu nhau hết á không à. ghét luôn á chứ không vì sao hai đứa lại đến với nhau cái chuyện mà quen nhau á là từ cái lúc mà ông đi đà lạt về bữa đó trong Đà Lạt ở bên trên Đà Lạt á là ổng đi hái hoa cho em xong rồi kèm kèm theo hai cái miếng gỗ mà khắc hình hai đứa nữa có một cái tờ giấy kẹp ở trong bó hoa ổng nói là lát anh về rồi em hãy mở ra coi nha trong tờ giấy nó ghi um, có gì đâu mà đọc em phong cách quá vậy <laughs> em tưởng là ổng nhắn nhủ gì chứ ờ. mở ra có gì, đâu mà đọc dễ sợ lắm bắt đầu sau cái cấp đó là em cũng để ý trang trang cũng có suy nghĩ là có nên quen này không em được cái lì đó có dạng như là cấp đó là má trang thích gì là dạng như nghe loáng thoáng thôi cái bắt đầu mình mua cái mình gửi gửi cho trang cái nó ủa sao biết má em thích vậy sao biết thằng cháu em thích cái món này nó à, lỡ nghe được rồi thôi lỡ tiện mua luôn ừ. đó rồi với lại một khoảng thời gian đó là sáng em đi làm thường là bảy tám giờ sáng mà nhà em ở gò vấp là em dậy từ 5 giờ sáng em chạy qua em mua đồ ăn sáng xong em treo trước của trang á cái mà mua mua đồ ăn sáng mỗi ngày như vậy là diễn ra trong bao lâu ờ, chắc cũng cũng, ờ, cũng nửa tháng lâu. hơn mà trong vòng nửa tháng em làm cái cái cái động tác đó luôn à, cho đến lúc mà trang chấp nhận uh, quen em á à. là nửa tháng chứ còn sau đó thì em vẫn làm vậy cho đến, mãi cho đến khi sau này là em với trang về chung một nhà rồi đó thì cái chuyện đó mới bắt đầu hết xảy ra không phải không phải là rồi không phải không? tại vì bả hết bán cháo ở đó rồi vậy là tụi em yêu nhau bao nhiêu lâu Dạ khoảng chừng nửa năm là ông cầu hôn rồi nhưng mà tới một năm rưỡi sau nữa mới đám cưới là hai năm à, Sau khi em cầu hôn là dạng như em có guarantee rồi à. Nên ba trang cho phép em uh, qua đi về Tại có những buổi quay mà ở công ty em quận, quận 1 ừ. đó, Mà quay khuya quá rồi sáng mai lại đi quay sớm thì em ở Nhà Trang vẫn tiện hơn ừ. Có những buổi Sao? có những buổi đầu thì em ngủ với bà <laughs> Trang luôn mà sau này mới uh, mò lên phòng ngủ trang à, à này có có là... kế hoạch nha anh có kế hoạch có kế hoạch hẳn thôi. từ đầu vô là ngủ với phụ huynh đủ đó sau phụ huynh. đó là tìm cách để cho phụ huynh có thể là đi chỗ khác để mà mình len như là hãy ờ, không phụ huynh không hề đi chỗ khác luôn phụ huynh không hề đi chỗ khác luôn ổng đợi tới em bệnh em sốt xong ông lên ổng giả bộ chăm em sốt nè xong ngủ dở luôn ngủ trên đó luôn đợt đợt đó em giải nhân giải nghĩa lắm là dạng như em giải chăm, nhân giải nghĩa <laughs> em chăm sóc á em chăm sóc cho trang xong là em uh, em mở cửa tức là mở cửa phòng của trang luôn để cho Đấy. Dạ. ba trang có lên Tôi là thấy em lại. không có chuyện gì hết ừ. là em để trang ngủ trên giường em ngủ ở ở dưới đất mà ngủ gần cái cửa ừ. nó giải nhân giải nghĩa lắm trong sạch dạ. không nhưng mà thật sự là dinh trong sáng lắm dinh rất là trong sạch luôn mà dinh cũng không có bậy bạ đâu có nghĩa ờ. là kiểu uh, sao ta một người đàn ông đã tuyệt chủng trên thế giới <laughs> tức là từ lúc quen cho đến lúc cưới luôn là các em giữ cho nhau cho đến có nghĩa là cho đến cái đêm tân hôn luôn đúng không dạ không hẳn không hẳn là như không vậy. hẳn như vậy là có có nhưng mà có quậy nhưng mà dạng như cũng ờ, bình thường chứ không có dạng như là qua mặt phụ huynh ừ. nói chung là là có à, là có đúng tại không? vinh vinh vinh là một cậu bé mới lớn và à... em là ờ. người đầu tiên của vinh <laughs> dạ tại vì lúc đó là phụ huynh cho phép rồi nên mình à. mới mới mới mới mới mới uh, quậy thôi dạ, ờ, mà... vậy thì cái cái đám cưới của các em á cái đêm tân hôn vui dạ. không không dạ không đêm tân hôn đêm tân hôn mọi em cảm thấy luôn á ai mà trong cái đêm tân hôn mà lôi ra động hồng là thấy nó ngu lắm tại vì mệt không có mệt rồi, để không ngủ. có làm ăn được gì hết tại vì đã, đã mệt rồi còn vô làm thêm trận nữa thấy nó kỳ lắm sớm hôm sau là phải đi làm mà không, không được nghỉ Ê, ngày một ngày nghỉ một được ngày nghỉ để ngày để đếm tiền đúng rồi cũng đếm tiền thôi chứ bữa đó là đếm liền hay qua hôm sau mới đếm tại đó mình xui một cái là mình diễn hài cái anh em trong giới của mình là toàn, đưa tiền lẻ dân dân hài không à anh nghĩ cỡ hai ba triệu mà tờ 500 một ngàn không á thì sao mà đếm hết rồi Tụi em đếm tới, tới sáng không? đâu có em đếm em bực mình quá là em nói là nãy mày gọi điện thoại thẳng luôn nãy mày đi nhiêu à biết nhiêu đó tôi gấp vô tôi khỏi đếm nữa rồi gấp vô bỏ vào đây đếm chừng ba bốn người là bắt đầu gần 4 giờ sáng rồi Ủa, không đếm luôn giận, giận chứ giận tím rồi còn có còn có mấy đứa dạng như đi mà nó gửi tờ giấy nó nói để chuyển khoản nữa rồi có chuyện không có chuyện nhưng mà cũng dạng quên mất mấy quên rồi mình phải nhắc á <laughs> trời ơi có đứa là chuyển lát nhắc nữa chuyển dạng Trời. Ờ, chuyện năm chục xong rồi chuyển bảy chục <laughs> có ông dơi đi đám cưới mà trả góp có không có không có ơi là nó cố tình giỡn mặt luôn chứ biết <laughs> thừa biết là không nó không thể nào thiếu tiền được rồi ờ, ờ cố tình vậy đó như là đứa nào mà nó coi cái số này chắc nó nó nó nó Mà nó- nhột lắm đúng không thì, thì tại vì là mình đi đám cưới mình tiền mừng cho nhiêu lấy nhiêu á mà nó gửi chừng năm chục gửi gửi bảy chục xong rồi nó gửi ờ, trăm mấy xong rồi nhắn tin nó hỏi là ê mày nghĩ tao còn thiếu nhiêu à có bực mình giận giận giận tím mặt luôn á tại đó là lần đầu tiên được nghe chia sẻ cái vụ đi ăn đám cưới mà trả góp á à. sau khi đám cưới rồi vậy thì hai vợ chồng à, ở với nhau thì nó có những cái cái cái tật xấu gì lồi ra không giờ hỏi trang trước nè em sợ ổng có một cái cái mối tình nào ngoài không tức là ghen á có ghen không dạ không không thể nào ghen được tại vì vinh là một người kiểu uh, sợ vợ anh không có sợ vợ đâu anh sợ gì sợ em không biết nhưng mà rõ ràng là sợ không. là sợ mất vợ thôi đúng rồi có sợ, sợ không không sợ gì đâu vừa xong công việc là vinh về với em liền hỏi ừ. em ở đâu mà gọi không được em là gọi trái máy luôn đó là Vinh <laughs> ghen con em cho nên em không đến đầu ghen được. Có ghen đúng không? Em không có ghen mà anh về nè Có nhiều lúc mà em đi quay Em đi quay em cố tình về cho nó trễ Để mà coi bà có gọi bà ghen mình không Ê, đến chừng về trễ em về tới nhà em thấy bà đi chơi còn khuya hơn em nữa sao bà ghen, bà ghen nổi bà đi nhưng mà em có ghen gì có tại, mà hiếm tại à, vì bạn bè của em đếm trên đầu ngón tay rồi à. có nhiêu đó người hai à. chồng có nhiêu đó là không có cái lý do để mà nghi ngờ đó cho nên à. để ghen đúng dạ. rồi hai đứa không hôm nào ghen nào rồi trong cuộc sống gia đình vậy đó thì giờ ông này có tật xấu gì không dạ chơi game hay chơi mà mạng yếu xíu là bắt đầu cọc đập máy có lần ổng trôn nhà mạng nữa kìa ổng ổng bực cái nhà mạng đó quá thì ổng ờ, chụp cái màn hình bị ờ, con nét á bị à. mất kết nối á à. xong ổng làm avatar luôn xong rồi cái ổng lấy cái quảng cáo của cái nhà mạng đó ổng bóp là ổng làm ảnh bìa luôn <laughs> kiểu giống như là giật mặt người ta vậy á cái à. tật đó là cái tật xấu nhất luôn á động lay say hòn <laughs> kiểu kỳ đó. lắm chỉ có à. duy nhất chơi game là giống như là thành một con người khác vậy đó Không nhìn phải. sợ lắm tại vì anh nghĩ coi cái đó đi làm về mệt mỏi rồi đây là lúc mình cần giải trí mình xả chơi game mở máy lên rớt mạng ờ tức chứ phải rớt lắm rớt xong tìm vừa, xuống vừa vô trận là rớt vừa trời, vô trận anh tin ông dạo cái dạo gần đây là em vừa chơi mà vừa mở chú đại bi em nghe luôn em tìm mọi cách luôn là em thay mạng em đổi mạng em đổi modem reset máy xong rồi em reset modem rồi em làm máy rồi em cắm thẳng dây len vô thẳng laptop của em luôn vẫn rớt mạng vẫn rớt em tức quá em vừa chơi em vừa mở đại, chú đại bi em nghe luôn à. mà Rồi quan trọng cái laptop đó là laptop gaming là để chơi game à, chơi game không thể nào rớt chuyên, được chuyên chơi game mà à. không không hiểu tại sao mà nhưng mà rớt. em nghĩ là do tại vì cái máy của ổng đã xài quá lâu rồi mà ổng không có đi bảo trì nên nó bị vậy thôi à. cái đó thì khắc phục được nhưng à, mà ờ. có một cái không thể nào khắc phục được cái tính xấu của ổng là ổng ổng ổng bài bài à, bài bài, bài thì bài thì cũng không phải giấu kiểu như áo dơ đồ dơ đồ cứ hay nhét, nhét. không biết tại sao em không mở phải. cái đầu giường ra là một đống áo đó nha không phải rồi bà cũng có bà ơi tại biết sao không có những buổi em đi làm về em mệt quá rồi đó là em xả người ra em ngủ luôn ngủ đến sáng vậy là em đi tắm là em, em, em tiện cái em cởi đồ em đỏ bỏ đó rồi em đi tắm rồi mà tại em sao đi luôn nhét? không có nhét là nằm ngủ rồi dạ, mới nói nằm ngủ ngày qua ngày cái đạp cái sùi vô á mỗi dạ, góc đều có một cái áo hết em thấy ở ngoài giường em không có dọn em cũng để mặc luôn ngày qua ngày nó mới ờ, nó mới không, bị thật ra là như vậy nè mà để như vậy là dằn mặt đúng không có những bữa em thấy nhưng mà em cố tình em để đó coi ổng có tự dọn hay không tại vì cái cái sọt đồ em để kế bên rồi à, nghĩa là nếu dẫn, đồ dơ em đã đem lên tới trên phòng luôn rồi để ổng bỏ vô thôi không không bỏ vô để trên giường anh ơi lấy cái đó bỏ vô sọt đi ok lát anh chơi game xong anh, ờ, anh bỏ vô cho để đó luôn anh ngày qua ngày hai ba ngày luôn cũng không không bỏ vô sau đó là tự nhiên thấy mất luôn cái áo tưởng là ông đem đi giặt rồi không ông nhét vô trong à. không có nhét nó là bị nằm nó bị trôi vô <laughs> ngày qua ngày làm sao nó trôi vô được ngày qua ngày vô. tự động nó bò vô nó kẹt nằm ở trong Ê, mình ngủ mình đạp á mình lăn qua lăn lại cái nó nó nó nó trôi trôi vô cái tướng này cái tướng rồi bây giờ nhân đây thì nói luôn đi đó vợ có sắc... trang có ừ, tật xấu gì nè cái này không phải là tật xấu Thôi để tự mà nói nó dạng hay như quên. là nó là chứng bệnh ờ. chứng bệnh não cá vàng hay quên không có nhớ được và cái đỉnh điểm nhất là một cái đỉnh điểm em kể ra anh không tin được em thấy một câu chuyện vui em chạy vào em kể với vợ vợ chuyện này vui lắm em kể cho em nghe <laughs> bà vui quá bà chạy vô bà bà, bà kể cho bà chị chị hai chị hai ôi chuyện này vui lắm em kể kể chị nghe bẵng một thời gian sau tự nhiên nó chạy ra trong trong trong em kể cho anh chuyện này vui lắm chuyện này vui lắm em kể là ngay lúc đó em không nhớ là em là người kể cho bà nghe cái câu chuyện đó luôn <laughs> à. kể ngược lại em à. nghe không cái này em cũng gán lắng tay em nghe rồi sao sao nữa là em tưởng là cái chuyện đó là mồi à. rồi sao nữa hết rồi không thấy vui hả à, ờ, mày chuyện này tao kể mày nghe sao mày nó vui cái em em phải đính chính lại tại vì em đi hát rất là sớm từ lớp 6, lớp 7 là em đã đi hát rồi cho nên cái việc học với cái là cái việc đi hát á nó nó lấn thời gian nhau nhiều quá em không có ngủ đủ cho lúc nào em cũng bị đau đầu á ờ. cho nên là em rất là hay uống thuốc giảm đau ừ. cho nên là uống nhiều quá thì đâm ra nó bị ảnh hưởng là nó sẽ bị, bị ờ, quên không cái này chia sẻ thật nha nếu mà ai có đang dùng thuốc giảm đau thì nên hạn chế là không thôi à. thì sẽ bị giống em thường xuyên những cái cuộc cãi lộn hai vợ chồng là toàn là bà nói xong rồi bà quên bà không nói thường thì em hay đi chơi với bả là em hay rủ bạn bả theo chơi để làm chứng Cái bả nói không nha em không có nói câu đó nha cái hai đứa bạn mới nói có nãy đâu có nghe ủa vậy hả vậy thôi có không cái này là thực ra cái bệnh cái bệnh hay quên hình như cũng bị lây hay sao ông cũng vậy luôn à. có những lúc em nhớ rõ ràng luôn nhưng mà ông lại nói là không có là anh bị lay rồi đó coi như là coi này bên này bị quên bên này bị đây quên có nghĩ ra cái cách nào để mà, mà coi như là để để mà làm chứng ở trong nhà không mỗi lần mà gây lộn á em tức quá em mới nói là thôi bây giờ ờ, lắp cái máy camera có thu tiếng ở trong phòng luôn đi sở dĩ mà em không muốn lắp cái camera ở trong phòng là tại em sợ má à lỡ quay <laughs> cái gì sao rồi tự nhiên em đang thay đồ này kia anh cũng quay rồi... ôi khùng quá ai quay lúc thay đồ rõ ràng anh muốn lắp đó, đó coi em thay đồ em hết rồi em đi phòng tắm em thay vậy thôi đừng có lắp camera Mình chỉ để cái máy ghi âm thôi Ghi âm thôi <laughs> Không cần uh, Tại vì âm. có mấy cái bả làm bả cũng quên nữa Chứ không phải bả nói bả quên không bả Tức là mỗi lần mà chuẩn bị vô là mới bật camera đúng không? Không mở 24 trên 24 luôn Chứ mà có mấy pha mà mà mà à. tự nhiên làm không Rồi bây giờ là cái tật là tật hay quên yeah. Dạ. Đúng không? Vậy thì không hay quên thường nó hay Nó hay liên quan đến cái việc hậu đậu Có à, không? Có luôn đi tự Bị, ờ, té <laughs> bà cứ đổi thừa tay dài chân dài cho nên em ờ, dạy dấp té nói chọn mấy con khỉ nó leo thân thoát luôn chứ nó có té đâu <laughs> em không phải khỉ mấy khỉ cũng thuộc dạng tay dài chân dài sao nó không té mà em té là hay té vô lý hay hay té trời ơi té vô lý luôn cái từ những ngày đầu em quen là em thấy tội mà giờ bực luôn á té ở đâu đủ mọi địa hình hết vừa rồi nè vừa nhắc xong em mang dài uh, xuống dưới mang đi để đi uh, thang mang từ cầu ờ, thang tới vừa tiến trước sao xuống nước đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng là té là té cầu thang không em tính chính là em đã đem dài xuống dưới em mang rồi sau đó là em để quên đồ trên lầu đó. cái em em nghĩ là không cởi dài ra đi lên mang luôn đôi dài đi lên xong là, rồi trượt xuống như rằng là té em Ủa. đi xuống cẩn thận lắm nha một hai ba tự nhiên không biết tại sao bị chợt á cái té xuống luôn à em có ý kiến sao hồi xưa em té là ổng còn ơ em ơi có sao không còn bây giờ em té ủa té nữa hả xong đi luôn anh tại bà tới giờ bà té xong bà cười Diệm ơi lên đây bà chăm chó chăm mèo giết quen rồi đó nên bà coi em dạng như cũng lứa lứa với tụi nó luôn một con pet đi không dạ mà vui lắm cưới dinh về giống như là có thêm đứa nít trong nhà anh vậy ở nhà mình đang đói đang Nhõng đói nhẽo lắm đang đói thấy bà nội luôn nằm lăn quăng lại trời đói quá không trời, anh đói ăn. quá anh đói quá anh đói quá alo anh tới hả coi rồi để xuống lấy đồ ăn Ủa, đem lên bịch đồ ăn cho chó anh có không có đem lên bịch đồ ăn cho chó với mèo rồi kia đặt đồ còn kêu mình xuống phụ nữa cái đó là em đặt trước rồi anh mới nói anh đói thì đó đó em đặt trước mà anh anh không biết em không biết mà nó ô đồ ăn có ừ. rồi tưởng là bà đặt đồ ăn về ừ, bà thương mình ủa cái này chương trình dạch mặt hả anh <laughs> đúng rồi đúng rồi dạch mặt mà đó giờ rồi dạ, dạ. dạch mặt mà đó giờ muốn cổ thay đổi cái gì nè không không không cần quan tâm chồng nữa đâu chú <laughs> bản thân mình cho kỹ xíu để uh, bớt cái tai nạn mình tại vì mỗi lần mà em bị tai nạn anh cũng lo chứ không phải gì mà mỗi lần lo vậy đâm ra lo nhiều lần quá cọc bực mình <laughs> rồi thôi giờ em mong muốn ông rồi. thay đổi cái gì trang dạ bớt ở dơ lại à bớt giấu đồ lại mới đúng <laughs> bớt nóng tính lại khi chơi bớt game nóng tính lại ừ à, hai đứa có em bé chưa ta dạ, dạ chưa chưa, dám có à vậy có hả? Giờ, giờ nó đi nó nó bế nhỏ dắp té sao tụi em tụi em đang có dự định là phải mua được căn nhà cái đã rồi mới Anh dám có em bé nhân đây nè nhân đây chị chúc nè chúc trang á bớt cái bệnh té nha bớt à. hậu đậu là à, ờ, còn vinh là bớt giấu đồ cảm ơn hai đứa đã đến uh, tham gia với chương trình này dạ. nè dạ. dạ. Ờ, chúc hai đứa là mau có được cái căn nhà mơ ước dạ. Dạ. <laughs> Dạ. Dạ. Dạ. cảm ơn hai đứa nhiều cảm ơn vinh cảm ơn trang dạ, cảm ơn chị